Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này em à, muốn giới thiệu đến với các bác với cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tan tích nó giúp cho các bác khi đi lắc tài xỉu bịp tại các đấu trường C1 các bác có thể giành chiến thắng đó chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 hàng độc quyền bên cơ sở Sơn Tài xỉu bên em và các bác muốn trực tiếp test hàng các bác cứ alo cho em kết bạn Zalo bên em sẽ tư vấn cho các bác hoặc các bác trực tiếp lên cơ sở em Em là Sơn Tài Xỉu và cơ sở em ở Bến Xe miền Tây. Và sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này để giúp cho các bác hiểu hơn về nó. Với cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì nó hoàn toàn không tang tích và nó sẽ dành riêng cho các bác tay cái khi đi chơi tại các đấu trường lớn và nó sẽ giúp cho các bác có thể lắc hột tài xỉu đi theo ý muốn của mình. Các bác có thể giữ tài, giữ xỉu lên tài xuống xỉu được. Ngoài ra bộ hột này tỷ lệ của nó đi rất là đều và tỷ lệ lên bảo cũng rất là cao. Như vừa rồi em đã nói, bộ hột này hoàn toàn không tăng. Vậy nên là sau đây em sẽ thử tăng tích cho các bác. Đầu tiên là em sẽ thử nắm châm. Đây. Em thử luôn cả nắp chén hột. Đó, gọn đèn này hột rất trong luôn vừa rồi em đã test thử nam châm và dọi đèn cho các bác thời lượng video thì cũng có hạn thôi vậy nên là về cái phần nước muối thì các bác nào mà muốn test trực tiếp cứ alo qua Zalo cho em và sau đây em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả mà cái bộ đồ hột tài xỉu 2020 này nó đem lại cho các bác bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ à, đang ở tài đúng không ạ em giữ tài luôn này một tài này hai tài này bão 6 này đó ba tài này bốn tài này bây giờ đang ở tài đúng không ạ em xuống xỉu này đó em xuống xỉu này bây giờ em lại lên tài này đó em lại xuống xỉu này đó lên tài này lên tài này đó các bác không cần phải làm gì mạnh với cái bộ hột này cả mình chỉ cần lắc rất là nhẹ nhàng thôi mình cũng đã có thể điều khiển cái bộ hột này theo ý muốn của mình rồi và tất nhiên là khi chơi tài xỉu thì sẽ phải có chén phản rồi chứ không phải là 10 chén hoặc là 100 chén mình trúng cả 10 cả 100 được đúng không ạ và vừa rồi em đã lắc cho các bác giữ tài và lên tài xuống xỉu bộ hột đi đều đúng không ạ còn về phần giữ xỉu thì nó cũng như vậy nó cũng giống như giữ tài thôi